sen su ve i xiam ma quê yên liu ô liang có nhiều nhân سن يا phiếm mà ờ, tương à gió dìa bể giảm khói nhìn lối lòng tương à, tuệ mong à, ô tương à phế chủ về luyện linh สิ้นยังแม่ khó lệ xuân ô à, phiêm mà gió dân à lo ngà vin lo phàm bé bề 们呀。在哦，在大呀，草小白门那fin。 in ta long khi à, à, à, mưa chín lo phàm bè bè thảo tàu yam phang à siêu à, phải khỏi nhìn nó tổng cho tổ à, sâu à, pin chế mười ơi ไปเสียมมาเตืองยามเสียนหนาวอินลอยามเสียคอยฟังอิบโซ đi xe na nhẹ ô nhân chẳng họ yun lo in tay bé tại sao rằng ơi lăng à phạm chỉ xuyên à mũi chăm mà nhìn lo 啊，边走，耶。om lo phê nhìn lệ à, dám khói à, nhìn lo, đam chàng ấy lộ à, à, à, tò phải bừa chiến ô phải tiếng mười trăm nghìn lò dạng xe <coughs> in yam o tu o yam ma phê lỗ tạng man tai linh lo in tai tiên à, là, là phàm bé ơi quê chỗ y giàu à, lò nhân lò cho <coughs> phê à về à, dâm mà xe à, xin tu à niệm ơi dâm เลยลอทำเมื่อนาจินนาเยียเชียเบตุกินนาลางฟามเท้า ಸತ್ಯ

lai bươn nghìn lọ trái lọ họ to ngà về hai à dạy yam sana nhìn lo <coughs> phạm bé bé thì ngà chú na ye chia mượn ơi khô pin na khói à nhìn na sule pin na liu phiêm tương à to à do à yam quê hai ô xin phải thiên ngã nhìn lo tông cho à cho à, cha cho họ cú nói bướng in nó lô cha mẹ nhẹ nhân à phang tuân nhẹ tiếng à ơi yun lê tô lô sô trường dân nào pin lờ nhẹ nhìn bé chừng à bé à bé lang xin ở ơi lê chừng à hèn dễ chừng à ô miền lo tổ sâu à pháp mà ninh à dám phăng chia chiếm xe à chinh pê to quá pin lò chiếm xe về chế nhô sai lo giảm tự in ở tay à thao siêu à linh lo <coughs> giờ nhà thì ngã chú na phàm bè quả ơi pin na yeah pin fe à do na pin lo ho nhân bé pin na cho cho nhé mẹ pin na cho na nhân cho mượn o tang dia mẹ yun sống tu lo linh lo <coughs> phạm pe yeah sẽ cho mượn ơi pin nó mượn in nó tệ giờ chiều nhìn lo in tệ giờ chia nào เบื่อเสียนโอ้ย้าเปะมองรอยุนสกุงกว่าเอปินเอฟ้าเปะ ơi chấm xe ma cha tiếng liu xin ờ, <clears throat> lén liu ma cha xin xiêu phiền ơi ờ, เสลอจำสคุงหานปินนามาจาเจ้าตายตุลินเขียวขอฟีฟี ขอฟีแหงอามีคุงท้าปินลอฟามเปมไม่อยู่นาปินโชนิมอ an ina tuệ yam tu lo lin lo in tae thọ pháp mà chú tu linh à cho giờ chia sẻ chăm mà len liu à ô tin lo nhẹ nhàng mẹ chớ mà xe nào small yun na à bươn ơi liều dìa chân ô phiêm mà hồ xe ơi vô mà phê xin tu nhẹ niềm ơi chỗ tài cho chưa thâm an tin lo in tòe mai à nghìn à yam diô yam khu nhà à wow là thứ nhất là ờ, pin nó ý cha phía chẳng à chín siêu phiền cứu bảo mùi à miền quê dân na à, ô vin lo <coughs> quê cha pin na bao na làm phàm tổ ơi phê à phê tổ khán na mới châm na nhìn lò <clears throat> má cha chém xe tu linh cho nhẹ nhân dầm xe mạnh tay à, linh lò phạm pe bê kí na sô à thọ siêu lê ya ma phê yang sẽ thọ siêu khổ ngã vinh lợi pin pa e xa mà tham kinh phải đó trong à tò ye phải à yam pe à thìn lo <coughs> hiệp chia tu kỳ na làm จีมาเปื่อนคอเฟียอย่าขอเลียนลอเยี่ยเจียเฟียมาเฟียโยยามาตุลา châm mà pin lo, yo thiên mê pin na sang à ta tạm tề ơi chẳng trời à ta chưa tại lỗi pin lo chẳng cho tại chiều à tại lộ kêu pin siêu in lo tại thao siêu linh lo 三三。 <coughs> yếm mà phê yếm biểu giá chẳng cho lô pin nín kia ô nín in tay cha ta lộ kia ôi mong kín na lộ pin liếm tổ xin lộ hẹn kia xin chin na wa yên nhẹ cho phàm mà bé mày ô yun khỏi chỗ chin lo chú gọi chỗ mồ à chim nhàng cho là chỉ xuyên na là ngà phạm mai mong ngà phin lo tung thọ nhẹ nhân na phàng nhẹ tiền ơi chơm xe mà liền cam bữa hẹn chơm xe mà liền à bữa nhàng kyo yun na yun na chẳng tông cho à lẻng tún à nhìn lo làm phàm tu kỳ na nhàng chân à cha chim tu à in na à tuệ thọ siêu linh lo nhẹ nhàng mẹ tuloy